hay có những thứ chúng ta muốn có nhưng lại không thể đạt được, phải chăng tất cả đều có định số? Nếu tất cả đều là định số thì có cách nào thay đổi số mệnh hay không? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Thành tâm kính ngưỡng, được thần giúp đỡ. Có câu chuyện rằng, thuở xưa người dân đều vô cùng tín ngưỡng thần Phật. Tết đến nhà nào cũng làm bánh cúng Phật, có gia đình nọ vô cùng nghèo khó. Vì không có tiền mua gạo nếp nên làm bánh ngô dâng lên để bày tỏ lòng thành. Khi dâng lên bàn thờ anh khẩn cầu Phật vì nghèo khó nên chỉ có tấm lòng thành như vậy. Anh vừa dứt lời thì nghe có tiếng vọng lại, anh đã cung kính như vậy, ta sẽ giúp anh. Đột nhiên anh nhìn thấy trên bàn có tám thỏi vàng. Anh giật mình vội vàng hỏi lại, thưa thần, sau này con làm thế nào để hoàn trả nợ cho ngài? Thần trả lời, ngươi hãy trả cho một người có tên là Đông Lai Vũ nhé. Người nghèo nọ dùng tám thỏi vàng làm ăn buôn bán, cuộc sống dần trở nên khấm khá. Một hôm anh đi ra ngoài để làm ăn, vừa đúng lúc trời mưa to. Gần đó không có thôn làng cũng không có quán trọ, trời thì sấm chớp ầm ầm. Bỗng anh phát hiện có một nhà dân nên vào xin tá túc, đây cũng là một gia đình rất nghèo khó. Đến nửa đêm vợ người chủ nhà chuyển ra, người chồng phải đi ra ngoài tìm bà đỡ. Sau khi đứa bé được sinh ra, bà đỡ nói, nhà cậu ở phía đông, đêm nay trời lại đang mưa, cậu hãy đặt tên cho thằng bé này là Đông Lai Vũ đi. Vừa nghe thấy cái tên Đông Lai Vũ, người này giật mình nhớ tới lời thần dặn trả tiền cho người có tên Đông Lai Vũ năm xưa. Tâm không cứng cầu, mọi việc đều có định số. Hôm sau, anh lấy trong túi ra tám thỏi vàng đưa cho chủ nhà nhưng chủ nhà dứt khoát từ chối, không nhận gì cả. Chủ nhà kể lại, tối qua sau khi vợ mình sinh xong, để tìm nơi chôn dây rốn cho con, đã ra sau nhà đào góc vườn lên và đào được một hú vàng. Do vậy anh không muốn nhận thêm gì nữa. Người đàn ông kể lại câu chuyện thần Phật Hiển Linh ngày xưa của mình và nhất quyết muốn tặng lại chủ nhà tám thỏi vàng. Không còn cách nào khác chủ nhà nhận số vàng và làm tám cái bánh nếp rồi cho tám thỏi vàng vào trong đó, tặng lại người nọ để mang đi đường. Người đàn ông rời khỏi, đang đi trên đường thì gặp một người bán hàng rong đi qua. Anh liền hỏi người bán hàng rong có muốn mua bánh nếp không? Người bán hàng rong trả lời có. Thế là người bán hàng rong mua lại 8 cái bánh nếp có chứa 8 thỏi vàng. Người bán hàng rong vừa đi vừa giao bán hàng trên đường, khi vào tới đúng nhà gia đình vừa sinh con nọ, Người trong nhà nghe thấy giao bán bánh nếp, liền ra mua 8 cái bánh nếp kia mang về. Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra đó chính là 8 cái bánh nhà mình đã làm. Xem ra đây đúng là ý trời rồi. Thế là gia đình nọ lấy vàng trong bánh nếp ra, cho vào hũ đang đựng những thỏi vàng đã đào được, thì phát hiện ký hiệu trên 8 thỏi vàng đó giống hệt những thỏi vàng khác trong hũ. Phải chăng chỉ cần cố gắng làm việc thì có thể kiếm được tiền? Cuộc sống thực dụng, bận rộn hiện đại khiến nhiều người liều chết để kiếm tiền, cho rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút thì có thể kiếm được nhiều hơn, chỉ cần cố gắng thêm một chút, điều kiện sống có thể tốt hơn. Có lẽ cũng vì vậy mà không ngừng nỗ lực, làm việc khổ sở bất kể ngày đêm. Tuy nhiên dù có như thế nào, chúng ta đều hiểu rõ một sự thực, tiền mà chúng ta có được trong cuộc đời đều đã có định số. Cũng có nghĩa ông trời đã an bài cho chúng ta cả đời sẽ có được bao nhiêu tiền, vào lúc nào sẽ có được bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta mong muốn cố gắng, dùng phương thức chính đáng, đúng đắn để kiếm tiền, thì nó sẽ đến với chúng ta đúng kỳ hạn. Nghĩa là cả cuộc đời ta có được bao nhiêu, đều đã là cố định. Điều khác biệt chỉ ở chỗ, số tiền chúng ta tiêu dùng trọng ca cuộc đời là không cố định. Tiền trong đời mỗi người đều là có định số có lúc chúng ta liều mình cố gắng để có được càng nhiều tiền hơn. Có lẽ liều mình cố gắng có thể có được số tiền trong sinh mệnh mình vốn không có, nhưng chúng ta cũng cần hiểu rõ, mỗi số tiền chúng ta kiếm được đều là trong định mệnh vốn đã được an bài. Có những món tiền dù cố gắng cũng không thể có, vì vốn trong mệnh ta không có nó. Dù cố gắng tới đâu cũng đều không có được. Bởi vậy chúng ta chỉ cần cố gắng, nếu số tiền vốn là của chúng ta sẽ thuộc về chúng ta, Nam là nhân viên văn phòng cho một công ty nọ. Cậu luôn than thở với bạn bè dù có cố gắng bao nhiêu cũng không kiếm được nhiều tiền. Làm nhân viên nhưng không biết đối nhân xử thế, Nam chỉ luôn làm công việc bình thường, lương vì thế cũng không tăng, nên càng muốn cố gắng kiếm tiền bằng cách khác. Sau khi hết giờ làm cậu quay qua chạy xe ôm, kiếm thêm chút tiền. Tuy nhiên dù cậu cố gắng tới đâu, mỗi tối cũng kiếm được rất ít hơn nữa vì mệt mỏi khiến cậu thường xuyên sai sót trong công việc ngày hôm sau và bị trừ lương. Dường như số tiền vất vả kiếm được đều bị trừ hết. Cậu chán nản nghĩ mãi không thông tại sao mình lại khó khăn như vậy, còn người khác dễ dàng đến thế. Đôi khi tiền bạc không thể cưỡng cầu, càng cố gắng mưu cầu, không những không thể đạt được, ngược lại còn khiến ta chán nản mệt mỏi. Thứ không thuộc về ta, cưỡng cầu cũng không được đạo đức cao quý của con người thời xưa, cho dù là người nghèo khổ hay người giàu có đều tin vào sự tồn tại của thần Phật. Rất thành tâm kính ngưỡng, hiểu rằng nhất cử nhất động mình làm đều được thần Phật nhìn thấy, nên giữ gìn đạo đức phẩm giá, không tham lam, tin rằng mọi sự đều được ai bài công bằng. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, nếu không phải của mình thì dù bạn có cứng cầu cũng không được như ý muốn. Về tiền bạc cũng vậy, chúng ta nỗ lực thêm một chút thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên đồng thời, không nên vì thế liều mình lãng phí hết sức khỏe để có được, vào một thời khắc nào đó có thể tiền sẽ bị thu lại. Vì khoản tiền mà ta cố gắng đoạt được đó có thể không thuộc về ta. Vì vậy khi đối diện với việc kiếm tiền, chúng ta có thể cố gắng, nỗ lực, nhưng nếu vì nó mà đánh đổi bình yên, đánh đổi lương tâm thì số tiền đó có rồi cũng sẽ hết. Đối mặt với tiền bạc chúng ta cần cố gắng, cũng cần lãnh đạm bình thản. Mọi việc trên đời đều có định số nhưng những việc thiện ác ta làm trong đời có thể giúp ta cải biến cuộc đời. Hãy tin rằng sống lương thiện trời xanh ắt tự có an bài. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện nếu con người đã có định số, phải chăng tự cải biến vận mệnh sẽ khiến lộc tổn, mệnh suy. Cổ nhân có câu, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên con người đã có định số, giàu sang hay nghèo hèn đều do nghiệp lực mang theo từ tiền kiếp, nếu cố tình thay đổi số mệnh thì chắc chắn là phải chịu sự trừng phạt của Thượng Thiên. Dưới đây là một vài câu chuyện để bạn suy ngẫm. Người mua kẻ bán gặp nhau Thứ sử Nhạc Châu đời đường là Lý Công Tuấn, bắt đầu đi thi tiến sĩ vào những năm hưng nguyên, nhưng lần nào cũng thi trượt. Năm trinh nguyên thứ hai, có người bạn quen làm quan tế tử ở quốc tử giám. Lý Công Tuấn bèn thông qua tế tử, móc nối với quan giám khảo khoa cử và có được công danh. Theo thông lệ, một ngày trước khi treo bảng công bố kết quả thi cử, viên quan phụ trách kỳ thi đem danh sách những người trúng tuyển tấu lên hoàng đế. Hôm đó, qua canh năm, Lý Công Tuấn đi đến chỗ viên quan tế tử quốc tử giám hỏi thăm kết quả thi cử. Tuy nhiên cửa trong chưa mở, nên ông chỉ dừng ngựa cung kính chờ bên ngoài cổng. Ở bên nhìn thấy có một người dậy sớm bán bánh, hơi nóng phả ra. Bên cạnh hàng bánh đột nhiên có một người đội mũ giả, lưng khoác bọc nhỏ, trông có vẻ giống người đưa tin quận ngoài, thần sắc lộ vẻ muốn ăn bánh. Lý Công Tuấn trông thấy bèn tiến đến liền nói, bánh rất rẻ, sao không mua ăn thử? Người kia nói, đáng tiếc trong túi tôi không còn tiền. Lý Công Tuấn nói, tôi có tiền, xin sẵn lòng bỏ tiền để mua cho ông ăn no nê. Người khách rất vui mừng, ăn liền mấy chiếc bánh. Mua quan bán tước, trốn âm gian. Một lúc sau cửa trong mở, mọi người vội vã đi ra. Người đưa tin nói thầm với Lý Công Tuấn rằng tiên sinh xin hãy đợi một lát. Tôi là thư lại âm gian chuyển danh sách tiến sĩ, lẽ nào tiên sinh không phải là người muốn thi đỗ tiến sĩ sao? Lý Công Tuấn nói, đúng rồi. Người kia nói, danh sách tiến sĩ khoa cử tất cả đều ở trong đây, tiên sinh có thể tự lấy ra xem. Lý Công Tuấn nhìn qua, thấy trên bảng không có tên mình. Nỗi buồn giàu bỗng trào dâng trong tim. Ông nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, tôi khổ tâm với bút nghiên thư tịch đã 20 năm, thi cử cũng đã 10 năm, năm nào cũng không vượt qua bảng, thực sự tan nát cái lòng. Vốn kỳ vọng năm nay thi cử thành công, Hôm nay không có tên bảng vàng, lẽ nào tôi cả đời không thể thành danh với khoa cử sao? Viên thư lại âm gian dáng vẻ giống viên biêu sai nói, tiên sinh muốn thành danh thì vẫn còn cần một năm nữa. Hôm nay muốn khoa cử thành danh thì cũng không khó khăn gì. Chỉ có điều là phúc lộc và tuổi thọ sẽ bị cắt giảm một nửa, được làm thứ sử một quận. Hơn nữa vận mệnh không hợp ý, chắc trở bất định. Nếu muốn hôm nay khoa cử thành danh, thì phải hối lộ thư lại âm gian, xóa bỏ người cùng họ với ông, rồi tự điền tên mình vào thay người ấy, có được không? Muốn có được công danh ngay tại đời này. Lý Công Tuấn nói, thứ mà tôi truy cầu chính là danh, được cái danh thành công thi đỗ tiến sĩ là mãn nguyện rồi. Có gì là không được đâu. Viên thư lại âm gian nói, tôi vì cảm ơn mà bảo ông những điều này, nhưng vẫn còn cần có ba vạn quan tiền âm phủ dùng để hối lộ viên quan phụ trách sổ sách âm gian. Giờ ngọ ngày mai đưa là được rồi. Nói rồi ông ta đưa cho Lý Công Tuấn danh sách trúng tuyển để ông sửa. Danh sách có tên của Lý Di Giản người mà sau này làm quan thái tử thiếu sư. Công Tuấn muốn xóa tên ông ta để điền tên mình. Viên thư lại âm gian vội vàng nói, không được. Người này lộc lớn chức cao, không được khinh suất xóa đi thay đổi. Ở dưới lại có người tên là Lý Ôn. Viên thư lại âm gian nói, được. Công Tuấn xóa chữ ôn của người ấy, rồi viết chữ Tuấn vào. Sau khi sửa xong, viên thư lại âm gian nhận danh sách rồi đi, đồng thời dặn dò Lý Công Tuấn không được trái ước hẹn. Lợi dụng bằng hữu, có được công danh. Sau đó Lý Công Tuấn đi gặp quan tế tử quốc tử. Tế tử còn chưa rửa mặt trải đầu xong, nghe nói Lý Công Tuấn đến thăm, tức giận ngồi xuống. Một lát sau tế tử mới ra và nói Tôi và quan chủ khảo có quan hệ thâm giao Chỉ cần nói họ tên là có thể làm được cho anh Tiên sinh nét mặt nghi hoặc Cảm thấy sốt ruột Không ngừng đến nhà tôi Chẳng lẽ ông hoài nghi tôi là người nói lời mà không giữ lời hay sao Công Tuấn bái tạ mấy lượt Nét mặt bi thiết Sau đó nói Công Tuấn muốn có được công danh Tâm này quá mãnh liệt Do đó muốn lần thi cử năm nay thành công Hôm nay là ngày khoa thi niêm yết bảng do đó mạo muội đến thăm đại nhân. Khi công tuấn theo quan tế tử đến góc Bắc Thành Đông của Hoàng Thành, vừa may lại gặp được Xuân Quan, tên chức quan xưa, đưa danh sách người thi đỗ đi đến Trung Thư tỉnh trong Hoàng Thành. Tế tử chắp tay thi lễ và nói, việc nhờ trước đây làm xong rồi chứ. Xuân Quan trả lời, thực sự có tội rồi. Do sức ép quyền lực của quan trên nên việc ngài ủy thác thực sự khó làm được. Tế Tử và Công Tuấn có mối thâm giao lâu năm, nhận lời là nhất định làm ổn thỏa, do đó thái độ đối với Công Tuấn rất nghiêm khắc. Trong lòng thầm nghĩ, nếu việc hôm nay không làm được thì sau này còn mặt mũi nào gặp Công Tuấn được đây? Ép buộc bạn hữu làm lợi cho mình. Thế là Tế Tử rất tức giận nói với Xuân Quan rằng, sở dĩ quý bố nổi danh thiên hạ là vì một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hôm nay ông không thể nói lời mà không giữ chữ tín, lừa dối tôi, coi tôi là viên quan quèn. Vậy thì tình bằng hữu hai chúng ta cũng sẽ cắt đất từ đây. Nói rồi, tế tử chẳng bái biệt bỏ đi. Xuân quan vội vàng đuổi theo nói, bị sức ép của của quyền lớn, không dám làm. Hôm nay tiên sinh trách tội như thế này, đành phải đắc tội quyền quý thôi. Nói xong, Xuân Quan đưa danh sách bảng vàng cho tế tử sửa. Tế tử mở danh sách bằng tiến sĩ, thấy có tên Lý Di Giản, người sau này làm thái tử thiếu sư, liền muốn sửa. Xuân quan vội vàng ngăn lại nói, người này do tể tướng xử lý, không được xóa đi. Sau đó Xuân quan chỉ tên Lý Ôn ở bên dưới và nói, người này có thể xóa được. Thế là tế tử sửa chữ ôn thành chữ Tuấn. Khi niêm yết bảng, quả nhiên Lý Công Tuấn có tên trong danh sách. Lộc tổn mệnh suy khi con người cố tình thay đổi số mệnh Trưa hôm đó, Công Tuấn cùng những người có tên trên bảng thi đỗ tiến sĩ lục tục bái tạ Hoàng thượng, không thực hiện ước hẹn trả 3 vạn quan tiền âm phủ. Trên đường trở về, Lý Công Tuấn gặp viên thư lại âm phủ. Ông ta buồn bã khóc rằng do ông không thực hiện ước hẹn, tôi bị trách tội bị đánh gậy và tra xét truy cứu trách nhiệm. Mọi người cầu xin mới được miễn. Xin ông cùng giờ đó ngày mai đưa 5 vạn quan tiền, tôi có thể được miễn truy cứu trách nhiệm. Hôm sau, Lý Công Tuấn làm đúng theo hẹn ước. Sau khi Lý Công Tuấn đỗ tiến sĩ rồi làm quan, liên tiếp bị tra xét, giáng chức. Sau này chỉ làm chức quan thứ sử Nhạc Châu, không lâu sau thì qua đời. Lý Công Tuấn vì cầu công danh đã không nhẫn nại chờ đợi một năm. Đuôi âm gian thì hối lộ quan lại âm gian, trên dương gian thì quan hệ thân bằng cố hữu, sẵn sàng tổn người lợi mình. Mục đích tuy đạt được, nhưng chỉ có kết cục ác báo theo thân, lộc tổn thọ cắt giảm. Buồn thay, con người đã có định số. Viên thư lại âm gian vì báo ân, quan tế tử vì sự tôn nghiêm, quan xuân quan vì tình bằng hữu đã giúp Lý Công Tuấn thành tựu việc phi nghĩa phi lý. Thoạt trông có vẻ là làm việc tốt, thực tế là trợ giúp làm ác, đã làm hại đến Lý Ôn không dây mơ dễ má gì với họ, cũng hủy hoại chính Lý Công Tuấn tội cũng rất sâu. Người ngày nay cũng nên suy nghĩ cẩn trọng. Phật gia giảng, con người đến cõi thế gian, một đời người sớm đã được an bài. Khi nào chào đời, khi nào về cát bụi, đều đã có định số sẵn bởi nhân quả tiền kiếp. Nhân đời trước tạo quả đời này, hành thiện thì tích đức, làm ác thì tạo nghiệp, không việc gì là không phải hoàn trả. Con người tưởng rằng